Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua giải mây rông ở Bắc Bộ đã di chuyển hẳn ra phía biển và không còn ảnh hưởng tới nước ta. Các tỉnh miền Bắc chỉ còn chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu, vì vậy mà hôm nay thời tiết miền Bắc chuyển tốt dần, sáng sớm trời nhiều mây, sương mù nhẹ xuất hiện. Sang ngày trưa chiều trời tạnh giáo, giảm mây có nắng nhẹ, nhiệt độ ngày tăng lên ở mức từ 21 đến 24 độ. Riêng các tỉnh thành ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng sớm và mạnh hơn nên nhiệt độ sẽ cao trong khoảng từ 24 đến 26 độ sau đó dự báo từ đêm ngày 21 sang đến ngày 23 tháng 2, khi hội tụ gió trên cao được hình thành, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa nữa, tuy nhiên lượng mưa không quá lớn. Với miền Trung, dưới tác động của khối khí lạnh cùng địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, trong hôm nay vùng từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi vẫn có mưa, thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ từ 21 đến 24 độ, Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận, mức nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Dự báo từ nay cho đến hết tháng 2, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay vẫn tiếp tục có mưa trái mùa. Với khu vực Tây Nguyên, mưa trái mùa chủ yếu xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó thì ở phía Nam cũng như là khu vực Nam Bộ thì chiều và tối nay tại các tỉnh miền Tây như là Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang hay là Cà Mau đều xảy ra mưa, mưa rào nhẹ. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ mức nhiệt cũng chỉ từ 29 đến 32 độ.